không rồi để cần lên dở lên dở cần lên con dở lên con ôi dở kiểu này cá gì mà sống nổi rồi cưng cần lên à đúng đó giờ con dở lên được rồi ok trời phụ ừ phụ